cao 46 mét. Đây là cây cầu dây văng dài thứ tư trên thế giới và đầu tiên ở Thượng Hải, có tổng chi phí xây dựng là hơn 800 triệu nhân dân tệ. Ngoài trên lưu lượng giao thông thành ba luồng, cầu Nabu còn đóng vai trò đường dẫn lên cầu cho các phương tiện di chuyển sang bờ bên kia cây cầu, bắc qua sông Hoàng Phố. Sau khi Nabu hoàn thành và đưa vào lưu thông, mỗi ngày có khoảng 14.000 đến 17.000 lượt xe cộ qua lại, trở thành cây cầu nhộn nhịp nhất Trung Quốc. Tốc độ trung bình trên cầu chỉ dừng ở mức là 40 km/h. Hai bên thành cầu có vỉa hè dành cho người đi bộ tham quan rộng 2 mét. Du khách cũng có thể đi thang máy để tới phần cầu chính và thưởng ngoạn cảnh đẹp sông Hoàng Phố. Một trong những đặc điểm hấp dẫn nhất của Nam Phố là việc sử dụng thiết kế vòng tròn xoáy trôn ốc để giảm độ dốc các đoạn đường dẫn lên cầu mà không tốn nhiều diện tích trên mặt đất. Người đưa ra ý tưởng cho chiếc cầu hình xoáy trôn ốc độc đáo này là cậu bé 9 tuổi dừng mình. Các nhịp cầu xoắn ốc nối liền giữa khu phố cổ phố Tây và khu phát triển phố Đông. Đoạn đường dẫn ở phố Tây được đánh giá là một kỳ quan trong ngành xây dựng trên cầu thế giới. Trước khi có cây cầu vào năm 1991, trước khi có cây cầu vào năm 1991, người dân ở đây chỉ có thể đi phà để qua lại giữa phố Tây và phố Đông. Bản vẽ của Dương Minh đã thuyết phục cả chính quyền lẫn các chuyên gia vượt qua hàng nghìn thiết kế khác. Không chỉ đạt hiệu quả rất cao cả về kinh tế lẫn bối cảnh quy hoạch, bản thiết kế của Dương Minh còn được các chuyên gia về thiết kế đánh giá cao về tính thẩm mỹ trong bối cảnh một thành phố hiện đại như Thượng Hải. Nhờ sáng kiến này, Dương Minh đã được chính quyền Thượng Hải tặng một căn hộ cao cấp tại trung tâm. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với nút giao phức hợp Ziegfeld ở Virginia, Mỹ. Để giảm tình trạng kẹt xe cũng như giảm thiểu tai nạn, Mỹ đã cho ra đời một thiết kế giao lộ mới có thể giúp bạn cảm thấy ít căng thẳng hơn khi vượt qua những khúc đường như thế này. Hệ thống phân luồng hình kim cương giúp tạo ra những cung đường như cầu vượt giúp xe có thể chạy sang phải hay trái mà không cần phải băng qua giữa đường như trước. Dù nhìn trong hình trông nó có vẻ hơi phức tạp, nhưng thiết kế này lại khá đơn giản. Ví dụ như bạn đang lái xe từ hướng Tây sang Đông, và khi đến nút giao thông, đèn đỏ bật lên để những xe đi từ phía khác băng ngang qua. Nếu bạn muốn sẽ phải, bạn chỉ cần men theo con đường bên cạnh, nó sẽ nhập chung với đại lộ hướng Nam. Và nếu bạn muốn rẽ trái, bạn chỉ cần đi theo hướng dốc phía Bắc. Nút giao thông Springfield chính là nút giao thông đầu tiên tại Mỹ xây dựng mô hình kim cương này. Nút giao phức hợp Ziegfeld nằm trên đường cao tốc liên bang Capital Beltway, trên đường I-495, còn được người dân địa phương gọi là Missing Pole. Vốn được xây dựng vào những năm 1960, nhưng đến năm 1999, nút giao này mới được Sở Giao thông Virginia bắt đầu dự án xây dựng, gồm 7 giai đoạn và trong 8 năm cũng là một trong những dự án xây dựng đường cao tốc lớn nhất ở Mỹ, với chi phí 676 triệu đô la Mỹ. Tháng 7 năm 2007, nút giao hoàn thành với 50 lối lên xuống và cầu dẫn, 20 làn đường và khoảng 500.000 xe lưu thông mỗi ngày. Đây là một trong những nút giao thông đông đúc nhất ở Mỹ, Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với cái tên tiếp theo trong danh sách ngày hôm nay, nút giao cắt Kiểm Xuân, Quan Trùn ở Quý Châu, Trung Quốc. Giao lộ Kiểm Xuân được xây dựng từ năm 2009 nhưng mới đưa vào khai thác từ năm 2017. Giao lộ gồm có 5 tầng, tầng cao nhất cách mặt đất 37 m, cùng 18 cung đường chỉ theo 8 hướng. Quan Trùn Việc xem một nút giao thông vô cùng quan trọng, cho phép người dân ở Quý Châu dễ dàng tiếp cận với những khu kinh tế đồng bằng sông Dương Dương và vùng đô thị đồng bằng sông Pèo ở phía nam Trung Quốc. Tuy nhiên, điều khiến người ta quan tâm nhất về công trình này lại là lối kiến trúc vô cùng phức tạp. Nhìn từ trên cao, du khách không khỏi choáng váng trước độ rối ren của nó. Nhiều người còn vì quan trôn như mê cung và các tuyến đường thì chẳng khác gì những dây tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí. Thậm chí, nhiều kiến trúc sư còn nhận định giao lộ này có kết cấu thuộc hàng phức tạp nhất trên thế giới. Vì những lẽ trên mà giao lộ Quý Châu Trung Quốc thực sự là nỗi ám ảnh của các tài xế khi lái xe qua đây. Trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc còn chia sẻ rằng hệ thống GPS cũng dễ bị nhầm lẫn bởi 5 tầng khác nhau. Tuy nhiên, theo các quan chức địa phương thì những chỉ dẫn giao thông trên từng làn đường rất dễ hiểu. Thậm chí, nếu đi nhầm đường, tài xế có thể quay đầu xe dễ dàng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một nút giao phức tạp khác, nút giao cắt Osamazaki ở Kyoto, Nhật Bản. Những tuyến đường giao thông ở Nhật Bản luôn có vạch phân làn riêng biệt dành cho từng loại xe. Hơn nữa, người dân cũng rất nghiêm túc trong việc chấp hành luật lệ, nên vấn nạn phóng nhanh vượt ẩu là không thể xảy ra. Tuy nhiên, với lưu lượng ô tô khủng khiếp mỗi ngày, chính quyền nước này vẫn phải tìm nhiều biện pháp khác nhau để đảm bảo chủ trương đường thông hề thoáng do mình từng đặt ra. Và các cây cầu trên cao mang kiến trúc độc đáo đã hình thành từ đó, mà điển hình là vô số công trình với độ dốc cực lớn, tạo cảm giác mạo hiểm mà chẳng phải ai cũng có đủ can đảm để lái xe vượt qua. Osamazaki được xem là nút giao thông hại não nhất tại Nhật Bản. Nút giao thông này không giống đường bộ mà trông như đường đùa. Tại đây, để rẽ đúng hướng, bạn phải đi vài vòng và cũng có thể bị mất phương hướng. Tuy nhiên, đây là nút giao thông hoàn hảo vì lái xe có thể rẽ bất cứ hướng nào. Nó gồm có hai tuyến đường trả tiền giao cắt với một số tuyến đường địa phương và đường tàu hỏa cao tốc Shinkansen ở dưới. Cái tên tiếp theo trong danh sách này, chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua nút giao thông Puxi, Viaduct ở Thượng Hải Trung Quốc. Nút giao thông khổng lồ 6 cấp này là giao lộ giữa đường Nanpei và đường cao tốc Xienan, nằm ở Puxi, trung tâm lịch sử của Thượng Hải. Đây là một trong những nút giao thông phức tạp nhất tại châu Á và trên thế giới. Nơi này được mệnh danh là một trong những giao lộ điên rồ nhất trên thế giới, với 6 làn xe kết nối theo nhiều hướng phức tạp nhìn từ trên cao. Các làn đường đan xen chẳng chịt lẫn nhau, khiến cho người xem như có cảm giác lạc vào mê cung. Việc xây dựng phần đầu tiên của con đường trên cao thực hiện vào tháng 11 năm 1995 và hoàn thành vào tháng 12 năm 1996. Đường cao tốc ban đầu kéo dài xuống toàn bộ chiều dài của đường Diên An. Năm 2008, để cải thiện cảnh quan thành phố trong khu vực lịch sử gần bến Thượng Hải, phần phía đông của đường cao tốc đã bị phá hủy một phần của giao lộ trên cao này được trang trí bằng ánh đèn neon màu xanh. Đây là màu sắc đặc trưng trong bộ phim Bonton Skyfall của James Bond. Hiện tốc độ tối đa cho phép trên cung đường này là 80 km/h. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với giao lộ Grayley Hill, Birmingham, Vương quốc Anh. Đây được coi là giao lộ huyết mạch luôn nhộn nhịp xe cộ, có tổng cộng 6 tuyến đường chạy qua đây, kết nối đường M6 với cao tốc A38 Aston đi vào trung tâm thành phố Birmingham. Nó cũng là giao lộ đầu tiên trên thế giới được đưa tên vào trong từ điển Oxford. Giao lộ nổi tiếng này được mở cửa lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 5 năm 1972 dưới cái tên Green Hill Interchange. Sau 4 năm xây dựng và tiêu tốn khoảng gần 10 triệu bảng Anh, cụm từ giao lộ Spaghetti thậm chí còn được đưa vào trong từ điển Oxford như một niềm tự hào. Trước đó, theo Roy Ford, một kiến trúc sư đã về hưu đến từ Kent, đã tham gia vào quá trình xây dựng giao lộ cho biết, họ đã mất tổng cộng là 10 năm để thực hiện dự án siêu khổng lồ này, trong đó 4 hoặc 5 năm để thiết kế. Và sau đó, cái tên giao lộ Spaghetti chính thức được ra đời sau khi phóng viên Roy Smith ví von như vậy trên tờ Birmingham Mail Công trình này có quy mô vô cùng lớn với hơn 500 trụ cột bê tông chống đỡ các đường vòng và xoắn ốc trên cao, chạy theo đường con kênh gần đó và mạng lưới sông ngòi của Birmingham. Năm 2007, những tài xế đã từng đi qua giao lộ này còn bình chọn cho nó là nơi để ngắm nhìn quang cảnh nổi tiếng nhất trong giao thông đường bộ ở Anh. Thậm chí, Người ta còn tổ chức các tour du lịch để giới thiệu với khách đến tham quan về vẻ đẹp của giao lộ Spaghetti. Quản lý một công ty phục vụ dịch vụ đó, John Home, còn cho biết mỗi ngày họ có thể tổ chức từ 5 đến 6 chuyến tham quan giao lộ, với chi phí là khoảng 10 bảng Anh cho một lần. Tuy nhiên, chính vì quy mô khổng lồ của công trình mà việc bảo trì nó cũng vô cùng vất vả. Đội bảo trì của giao lộ này Mỗi ngày phải đi từ 12 đến 15 dặm để kiểm tra kết cấu và xử lý khoảng 20 vụ tai nạn mỗi tuần do các tài xế mất lái khi qua đường vòng và xoắn. Vào thời điểm mới mở cửa, mỗi ngày trung bình có khoảng 40.000 phương tiện đi qua giao lộ. Đến nay, con số đó đã tăng lên 210.000 phương tiện mỗi ngày, Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tên cuối cùng trong danh sách những nút giao thông phức tạp nhất thế giới ngày hôm nay. Nút giao cắt Chuck Harry Bregerson ở California, Mỹ. Giao lộ Harry Bregerson được đưa vào hoạt động từ năm 1993, nhưng đến nay vẫn là một trong những nút giao thông đường bộ phức tạp nhất không chỉ ở Mỹ, mà cả trên thế giới. Nó còn được mệnh danh là con quái vật của Los Angeles, điều khiến cho nút giao này trở nên đặc biệt là sự tích hợp cả tuyến tàu điện ngầm và trạm trung chuyển xe buýt ở giữa. Nó gồm có 34 đường đan xen nhau trên 5 cấp độ, cao 40 mét, trong đó có một tuyến đường tàu điện ngầm và một tuyến đường xe buýt. Trung bình, mỗi ngày có 600.000 phương tiện qua lại nút giao thông này. Trên đây, các bạn vừa cùng lên đô thị đến với những nút giao thông phức tạp nhất thế giới –